to miếng tê pin ton hà ủ ta ya ne xiên na se bùi tùng cha ô chiều tê tùng ủ ca su ta nhé pin tê xin quê ô cha trọng gian bình thế ô mày tà pha mới nhãn chạm trên nam giang ô xìa in là nam giang ô xìa tin ô sàn biểu chế à mày nam giang liều trang thế cần xét dụ tiểu nhận bùa bé xiết đi na hián dù nhẹ phơi ô yếm phơi lầu trắng ô tiêu ô yang yếm hồ e pin bùa do đô yang kê nam nhau khuyên biểu biểu can ca nè thui chiều phản xuyên nè con xuyên nè giảng ô nam nhau siêu xê yam tu ô yam phê lưu miêu giảm dạ phải ô pin khán giang phạm nhân hậu rồi phản xe đê dễ có xiên xe nhé chẳng ô xiên tòa yếu thôn khuyên giàn dạ đàn ô bên bé với quân hạ xiên nán chẳng giải ô pin bùa xìa pin bùa nằm khoa dìa thiên ô cùng trong phía lê xìa tin dìa bàm nhé thiên ô xìa tin nhiều báo ya nano tài ya nhà đế cầm tho sẽ miêu phơi ô kim chân diệt tim ô tiêu ô yang thiền cha đế biến bùa ôi dù diệu biển đổ lai ô dây ô nhiên chạy nhà nè tu kinh yang pam phiêu quê nhẹ siêu ô chia lại mày phiền tu phu ô song thử chia về thọ nhà nhiệt chiều cô yam tse o tse chien o yun chien yun e cho tse xie tin san o có tội pha hàng tài yam tội ô phiền liền hoa về sao tì thiếp thiếp nhẹ tháo ta duyên thẳng tô xét tế ô xiêm giữa nhà đế quể lai đế hồng khoa nhiều nam trang thiện tài biểu miệng tiêu giữa nhà đế tai trang chiếu xuyên nhẹ phơi ô tổ tạo duyên ô sẽ yêu nhìn phổ tre về nhẹ nhàng quỷ em liễu phổ phổ tre nhẹ nhàng ô em tô phiền phản lì nê khoa nhau nó ta phàng nè mùa nấu xia tin tháng hai ô thế chiến ô song xia tin giảm lệ khuy yun buồn ô pha lin khoa nhớ giảm nên ô ê chàng tôi thiệt hiện tại chia cái ngẫu giảm liều chỉ nhiều sẽ biểu tiêu phản liền làm nhau khoa nhau mà hay tiểu chất giáo thọ phang dê nô sĩ tí nô san quang phê đà mình làm xiên nhé hồ ô ta lưu hình cun sẽ đổ tiêu phản lì đê khoa nhau đã giảm dạ xiên nhẹ sẽ đổ choang yêu bảo siết tin ô sàn giờ che về chín cho nó chuyện yun buồn ô nhẹ nhìn phang phu ô chiêu theo ô nhẹ nhẹ nè kít phu nó chàng liềm dấu đồ nam yên nhau hình chiêu biểu chiều toang dạy trình dỗ liều lù nấu liang tin ta tao yam tiêu liều phố xe trọng tăng biểu ổ nhân siêu tổng bèn có thể ô chiều ca số ấn tại hèn thiên hình phiêu giảm tự uy buồn tăng châu chiều Nam sang hệ soi lò chặt trang hệ nội ô Nhìn siêu tổng bèn và chủ hẹn Chiều thà với giá hàng trang Phan tôi tạo bèn Mà phê chiến ô chia tổ phổ tê bê nhẹ nhàng giảm phang tiêu yên dạng thăng tô nên chiêu nhận chẳng tô bê thiện thiện phang tôi tạo nàn nổi kinh toàn tạo ô đường thao ê cha toan bù nhàng chiều ta cha rằng toan tiệm hà nô xin nhàng nhà đế khao bằng sẽ giảm phê ô tê cần xiên tiêu từ sao liang pa ve chang to na to yên nhẹ, yang ô yên pa ta hèn liều pa ô nam bám khao e thìn choang sẽ bùa nhẹ, mô to phải chẳng tôi giảm thao chẳng thiên đệ hảo hán mà quân nhẹ chế ô yu tin yong khó chế ô nên yu ti về yêu đã sang phu ô tiêm mượn xìa tình khoa nhớ ô khía tin hệ yêu và yam xe mưa nâu tối chẳng thay bèn phải mà đâu đào dù tì bê in dầu xiềm thơ điệu tiềm chiều thơ điệu sẽ tu bao thổ thơ địa về chém chiều tháo mình nhiều tu ba thùng thiện giáp ô giáp rồi ô chàng chu ba thùng ê thô sâu xin nhà niệm mẹ ô xin mẹ mày sâu kỳ tu vàng Sướng thiên hảo Hàn Thợ tăng biển lâu Sĩ bộ sâu chiều bao Chú bao thùng Bà thùng ế mà sơ nè khăn sơ nè giảm kèm Liệu đàm khi hình 袂像乌天，做八通的差人，看人家那乌些月亮乌，金庸啊，月亮乌，他乌同，两边的打赌。 giảm sinh số triệu toàn nhận phái ô giảm sinh ô dầu lò thông hệ ta hệ quảng lò bù xa ô nhẹ nhìn ta đâu ôi nhẹ nhẹ đê phẳng giang chiếu phẳng tạo chia chiều chia yếu yếm thay ô bèn rồi cha về tiếng về tám toan nói ô lò thùng chốn rủ ô lò bùa xiao còn ta nghe chúng thông na ya ham kèn phê ô ui thao cha toàn yam bùa phiền tại thang nghe đến chia ya toàn quên ô phản xiên tao duyên ô sẽ lo Choáng nhà đe pin bùa na lò thông Thiêu ô Yêu thia lọ Sao ta sẽ đố mày lò sao em yêu sẽ Còn tàng tu nô Yang vui phân Chuyện ta sẽ đố Yên Yên trời bên ở xa đã chiều quê thảo tôi dìa lò thô kinh tu nô xiên ta khi lò thô mới ta quỳ chuyên ô chiều ba xìa tin tu hiếu 两边的白满，有飞也转哦，飞转转转接白哦人，接到白人满，飞黄流哦，难耐难待，耐住哦。 chia tin hệ chạy nhiên lượt giáp nhé miền ô thảo nhất thọ sẽ biểu lộ yang mai ô bê bên ủy chám toán thủy ô sẽ phải yang liền chiến thui ô hoàng dù ba thổ nghệ bế duyên phải thiên khói ổ duyên của chịu ca đi chiều chia tin chạy nhìn gió tổng châu châu ca nhẹ nhìn yếu lỗ Yêu nhà nế tú bèn Nên tàng châu Chuyện mượn Yếm kỳ nô chi yêu nhà Kim có hệ loa hậu Hiến xuyên hiến tối bầu Hết ba nhẹ nhàn mẫu thơ xỉa tin hệ chiếu xỉa chuẩn tin tạo xỉa lọt tiêu bên nhiều nhân loạn hô hệ phạt xỉa na phán lo nhẹ tiêu bình tây nhân chiến khâu Xin biên khó linh mơ chế nói ô địa mày suy niệm ô và yêu ô cùng Yêu dạng phim sang thế phun nhẹ khàn ô suy niệm ra mày phòng cháu yên nhà đế ta chủ nam trang phê ô tài nam trang ô sẽ yêu nhân xì đế cầu nhìn bữa nó lưu toàn tiên nhẹ nhẹ là sẽ ô lan họ sẽ im quyền câu tổ dình như bữa nay miền của miền tổ tám bên buang ô miền mùa tòa có miền xăm hắn ta cũng kia bộ hoàng câu tế nụ quẹt hoàng câu năng chia nên tấm phủ hoàng lục dịch bữa nay